Dạng thứ nhất đó là một kim loại tác dụng với dung dịch có chứa hai mũi trở lên thì đặt vấn đề như sau. Cho một kim loại A vào dung dịch chứa hỗn hợp hai muối B B cộng và CC cộng đến phản ứng hoàn toàn. Các em nên lưu ý tất cả các loại toán này đều phải đến phản ứng hoàn toàn. Phản ứng phải ra xảy ra với hiệu suất đạt 100% thì thu được rắn X và dung dịch Y cho dung dịch Y tác dụng với dung dịch kiềm hoặc hỗn hợp dung dịch kiềm nghĩa là tác dụng với OH trừ sẽ thu được kết tủa Z và lấy kết tủa Z đem nung đến khối lượng không đổi sẽ thu được rắn T. Điều kiện của loại toán này đó là A, B và C là những kim loại không tan trong nước. Và một điều vô cùng quan trọng đó là ABC không lượng tính. Các hợp chất của ABC cũng không lượng tính. Thì lúc đó khi tác dụng với kiềm dư là tác dụng với OH trừ dư. Ba dơ của chúng sẽ không tan trong kiềm. Còn về vấn đề về nhôm, lượng tính và ZN lượng tính, chúng ta sẽ nghiên cứu ở một chuyên đề khác. Các em cứ tập trung theo dõi trên toliha.vn thì toliha.vn sẽ cung cấp đầy đủ tất cả các hệ thống kiến thức để các em có thể thi tốt và làm bài tốt. Trong vấn đề này, chúng ta có thể xác định ra các cặp oxy hóa khử A dương A trên A, B dương B trên B và C dương C trên C. Chúng ta phải sắp xếp chúng theo chiều tính oxy hóa tăng dần và đương nhiên khi tính oxy hóa đã tăng dần thì tính khử sẽ giảm dần. Nghĩa rằng A sẽ có tính khử mạnh nhất và C sẽ có tính khử yếu nhất. A dương A sẽ có tính oxy hóa yếu nhất và C dương C sẽ có tính oxy hóa mạnh nhất. Theo quy tắc alpha và theo quy luật của dãy điện hóa, chúng ta sẽ biết được kim loại nào sẽ tác dụng trước kim loại nào sẽ tác dụng sau. Ion nào trong dung dịch sẽ được phản ứng trước và ion nào trong dung dịch sẽ được phản ứng sau. Các em tập trung lên trên này. Trước tiên, với những loại toán này, chúng ta nhìn vào giấy điện hóa ở phía trên. Trong bài tổng quát này, chúng ta không có được cái đó, nhưng thầy vẫn cung cấp cho các bạn giấy điện hóa. Thì chúng ta phải sắp xếp được các cặp oxy hóa khử theo chiều tính oxy hóa tăng dần và tính